đây là cái bao vôi mà bên em sử dụng à, bón à, nha bà con thì à, công dụng của nó là hạ phèn sát trùng nguồn nước tăng độ kiềm độ pH thì em cũng thường sử dụng cái À, xin kính chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đen Đồng Tháp Thì à, hôm nay em xin à, giới thiệu đến bà con về cái à, tập 2 trong cái chuỗi video về cải tạo đất trồng lúa lâu năm sang cái canh tác đa canh kết hợp uh, trồng cây và tận dụng cái ao để nuôi ốc thì đây là cái cái đất mà bên em sau khi Ờ, cải tạo xong đã đưa máy vào ờ, múc xong thì nó như bà con thấy ờ, ở đầu clip đó thì tổng diện tích mà cái cái ao này hiện tại là bên em đang có là tầm một ngàn tám đến hai ngàn mét vuông thì nó bề mặt ao là hai sáu mét và chạy dài là 300m hơn 300m như bà con thấy thì à, hiện tại bên em đang à, vào cái à, công tác đó là xử lý sau khi uh, múc thì quy trình xử lý cũng đơn giản thôi không có gì phức tạp uh, chúng ta sẽ ở đây em múc được một ngày rồi và đã gãy voi chúng ta sẽ tiến hành gãy voi gãy voi và diệt ốc bươu vàng thì ờ, quy trình gãy voi là chúng ta sẽ ờ, gãy ờ, theo cái liều lượng của trên một cái bao voi thôi nó có hướng dẫn hết á chúng ta sẽ xử lý voi để hạ phèn thì khi mà cái ao mà bất kỳ một cái ao nào á bà con múc lên thì phía dưới bà con chắc à, chắc 100% là bà con sẽ đụng tới phèn tại vì đất nó nằm ở dưới chúng ta múc lên thì chúng ta sẽ đụng tới phèn thôi chúng ta bắt buộc chúng ta phải hạ phèn thì như bà con à, để ý là cái à, cái màu của cái mực nước á nó có cái à, cái cái cái phèn nó nó, nó nổi lên bà con thấy không nó có cái màng của cái phèn á thì khi mà bà con múc xuống tầm 2 mét là một mét là bà con đụng tới ờ, đất phè đất đất đất ờ, đất sét rồi là nó có độ phèn rồi thì chúng ta cần phải ờ, bón vô để khử phèn đó thì cái quy trình bên đây em áp dụng là chúng ta sẽ bón vôi bón vôi và phơi nắng này đúng một tuần cái thứ nhất là chúng ta sẽ cửa phen cái thứ hai là diệt ốc bu vàng vì chúng ta phơi nắng này là nó nắng này thì nó sẽ con ốc bu vàng nó sẽ tìm uh, những cái chỗ nào nó có nước nó sẽ ở thì chúng ta sẽ hàng đêm ờ, bên em sẽ tiến hành đi ờ, bắt nó thôi thì bên em hạn chế diệt ốc bu vàng bằng thuốc tại vì khi mà diệt con ốc bu vàng nó bằng thuốc á là chúng ta phải ngâm hồ rất là lâu và cái độ rủi ro nó rất là cao khi mà chúng ta xuống giống vì bà con biết đó, là cái thuốc diệt ốc đó, là nó ờ, thấm rất là lâu nó vừa nó dạng nó dạng là cái thuốc thấm ờ, thấm khoảng một tháng sau nó vẫn còn đấy nhưng mà khi ờ, khi mà chúng ta mà có thể nói là nó nó nó rơi vào cái tình trạng là chúng ta nếu mà nó còn thì chúng ta xuống xuống giống là nó nó hao con giống của chúng ta vì cái thuốc diệt ốc nó nguy hiểm lắm nên mình em à, hạn chế sử dụng thuốc thì cũng à, đúc kết từ cái um, kinh nghiệm từ cái lần trước thôi thì cái ruộng mà hôm trước bên em trong kia là cũng, đã làm một cái một cái cải tạo một cái ruộng lên để uh, góc rồi đó lần trước thì cũng uh, rút kinh nghiệm từ nó cũng hơi thất bại lần trước diệt ốc nó, nó không hết được à, cho nước vào nhanh quá thì diệt ốc nó không hết với à, thì vớt bèo cái ờ, cái bèo à, đi vớt ở trong tự nhiên thì nó dính con ốc con ốc con trong đó dính con rất là nhiều ốc con khi mà nó xuống nó gặp cái môi trường thuận lợi nó ăn nó phát triển à, theo để ý thì con ốc bu vàng nó phát triển cái tốc độ mà nó lớn nó gấp đôi cái cái tốc độ lớn của con ốc mình nó lớn rất là nhanh và nó sinh sản ờ, có thể nói là vô biên mà khi mà mình xuống giống rồi thì mình không có thể nào mà dùng thuốc diệt con ốc kia được diệt con ốc cu vàng được vì vậy mình phải bắt mà nó sinh sản thì nó đẻ mà ở cái ruộng trong kia em mà sáng mà ra mà thấy nó đỏ nó đỏ lừ hết đấy nói chung là thất bại thất bại ở cái, ờ, cái phần diệt ốc đó nên ờ, phải bắt rất là nhiều phải tốn công tốn sức để diệt phải bắt hàng đêm bây giờ thì ổn rồi nói chung là 90 phần trăm rồi thì cũng phải bắt dằn hoài vậy đó còn ở cái um, cái ao này thì bên em sẽ tiến hành kỹ hơn cải tạo uh, kỹ hơn trong cái uh, quá trình mà diệt con ốc bùi vàng đấy chúng ta phải diệt kỹ nó mới được thì uh, như bà con thấy ở cái uh, ao này như mà cái bản thiết kế hôm trước em ờ, gửi đến bà con ở tập 1 á là em thiết kế là trên hai cái mặt trên hai cái clip ờ, là 6 mét là mỗi clip là 5 mét ờ, cái bể là mày mặt bể là 6 mét và cái đáy bể là 4 mét nhưng mà thực tế mà khi múc này á thì cái cái đáy này tầm còn tầm khoảng 3 mét 3 mét rưỡi thôi cái cái clip thì vẫn là 5 mét nhưng mà cái đường xéo xuống thì nó hơn một mét nó tầm khoảng ờ, một mét rưỡi về cái đáy nó tớp lại còn ờ, tầm 3 mét thôi hơn 3 mét dùng là ba mét rưỡi đâu lại từ 3 mét đến ba mét rưỡi thì ờ, thực tế là vậy không vấn đề gì tại vì mình thiết kế thì giống như bà con xây nhà thôi bà con xây nhà thì bà con có bản vẽ thiết kế trước khi thiết kế trước khi thi công thì bà con thi công xong rồi chúng ta sẽ có một cái bản vẽ gọi là bản vẽ hoàn công đó thì không có ông nào mà một cái công trình nào mà sử dụng cái bản vẽ mà thiết kế mà để hoàn công cả thì nó sẽ có một cái bản vẽ để ờ, để ờ, hoàn công riêng thì nó, nó gọi là vẽ theo thực tế đó nó làm đó à, ờ, thì đây là cái cái mặt sau mặt sau của cái cái, cái ao nha bà con thì nó 300 mét đó em đang ngồi khúc giữa em, em quay chứ em đi không nổi giờ nắng quá trời chung là ông mặt trời thì ông ở trên đầu thì mình đi đâu ông cũng gặp ổng chứ ngồi giữa đồng đây quá nắng thì uh, cái bản vẽ sẽ có bản vẽ hoàn công thì cái bản vẽ hoàn công là nó bản vẽ nó sẽ vẽ lại theo cái thực tế cái thực tế mà ờ, chúng ta đang làm cái gì đó thì chúng ta thiết kế ờ, vẽ lại và chúng ta tính tiền thôi chứ gì đó đâu với công trình còn này thì tính tiền rồi tính tiền rồi ông ông kia mới kéo cái máy đi chứ chưa tính chân đặt cái máy trình hình đi hoài rồi thì ờ, em chia sẻ luôn là cái cái ờ, năm công này là bên em múc là ba triệu rưỡi một công ba triệu rưỡi một công nha bà con chung là cũng ờ, đầu tư vô đây cái phần múc thì cũng cũng tầm mười mấy triệu cũng không có gì thì nếu mà lập nghiệp thì 30 triệu thôi 30 triệu là chúng ta sẽ làm được rồi không có gì phức tạp cả thì um, à, em chia sẻ luôn bà con cái ờ, cái voi cái voi mà bên em ờ, bón á đây là cái bao voi mà bên em sử dụng ờ, bón nha bà con thì đây là cái tên của nó là Super Canxi loại 1 CaCO3 bột tali vừa đủ gì đấy thì công dụng của nó là hạ phèn sát trùng nguồn nước tăng độ kiềm độ pH thì em cũng thường sử dụng cái cái loại voi này cái lò vôi này để uh, sát trùng cái, cái cái cái nguồn nước nè để uh, ổn định pH thì em thường uh, những cái bà con nào nuôi cái bể bạc á thì em cũng hướng dẫn là sử dụng cái vôi này để xịt lên cái nguồn nước xịt lên con ốc cho nó tạo vỏ nó sát trùng cái nguồn nước thì con ốc nó sẽ không bị cái cái mòn cái vỏ đó thì ở đây là nó có hướng dẫn sử dụng luôn cải tạo ao đất là hạ phèn là sử dụng 600 đến 800 kg trên một ha nè tăng độ kiềm độ pH thì 200 đến 300 kg trên một ha nói chung là cái ờ, cái loại dôi này thì nó khá là rẻ cái bao này 20 kg thì có 40 ngàn thôi nói chung là khi mà dùng cái dôi này ờ, mà sắc trùng nước đồ thì xài thì thiên thu thì ờ, xài chừng muỗng hai muỗng cà phê à bao này 40 ngàn thì xài chắc cũng phải cả năm trời đấy thì ờ, có nhiều bà con ờ, hỏi sử dụng vô gì để sát trùng nước thì đây tên nó nè bá đạo gì nè tên là tên ờ, nói chung là tên hơi, hơi bị chắc á của công ty bá đạo được công ty bá đạo hay đó à, super canxi là một nói chung là voi voi nào cũng được nhưng mà bà con ờ, đừng có dùng trực tiếp cái dao đá sử dụng cái dôi mà nó qua tái chế rồi á đây nó qua tái chế nó đóng vô cái cái cái cái cái, cái bao rồi nè nói chung có thương hiệu đó nó tái chế đóng vô bao rồi thì ờ, cứ sử dụng thôi còn cái dôi đá cục đó trắng tươi đó không được cái này nó màu nó nâu nâu nói chung là nó nó tái chế rồi thì cái dôi này ờ, nó có nó có cái công dụng và cái liều dùng đầy đủ trên cái bao thì bà con cứ tham khảo và mua thôi rồi thì um, nói chung là đơn giản là à, sau khi sau khi múc thì chúng ta sẽ tiến hành à, xử lý đó là bón vôi này hạ phèn nè xử lý à, à, mang ốc của tàu cửa để nó nó chiếm à, nó mà phát triển thì à, thua thì ở cái ờ, ao này thì uh, bên em sẽ uh, tiến hành trồng bông súng luôn trồng bông súng trồng bông súng ở khúc giữa trồng giáp súng luôn còn uh, hai bên bờ thì cắm bờ sẽ trồng cái uh, lá cái cái cái, cái tay tượng tay tượng tay tượng hay kèo nào gì đó nói chung là nó mỗi người mỗi dùng gọi khác nhau trồng cái đó để uh, cho ngốc nó nó bám vào nó ăn nó có thể sinh sản để trứng lên cái cây đó luôn còn trên ờ, phía bờ đây trên phía bờ này thì bên em sẽ trồng các loại cây ờ, ăn trái đây bên đây ờ, bà con thấy ớt không ớt nè còn bên kia cũng có một đàn cái một cái máy đang xúc rồi, cũng người ta cũng lên giường đó cho mà khu này dần dần lên giường hết rồi còn ớt đây là ớt ớt này cũng đang bị thất thế rồi bị bị covid covid 19 tuổi ờ, hành hạ không gà Trung Quốc nó không ăn nên cũng ờ, đang bị khổ vì cái ờ, nói chung là hên là covid mới 19 và covid 20 nữa thì còn, còn thất, thất bại nữa thì chúng ta trồng cái cây gì mà cái, cái nuôi con gì mà Trung Quốc uh, ăn nhiều thì lúc mà nó ăn thì chúng ta còn có thể uh,